là đồ chiều em anh còn nợ em dòng xưa bên cũ dòng xưa bên cũ có sông em đêm vợ và anh cũng đưa em ra công viên ngồi để trả nợ anh còn nợ em công viên ghế đá công viên ghế đá lá đổ chiều em anh còn anh em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, có dòng còn nợ em con tim bối rối con tim bối rối anh còn nợ em và con nợ em cuộc tình đã lỡ cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em anh còn nợ em anh không còn nợ em gì cả anh đã trả xong rồi